Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy tháng 7 năm 2021. Tháng 7 dương lịch bắt đầu từ ngày 22 tháng 5 năm 2021 âm lịch, tức ngày Can Tuất, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu đến 22 tháng 6 năm 2021 âm lịch tức ngày Canh Thìn, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu. 1. Tử vi tuổi Tý, Vận trình trong tháng mới của người tuổi Tý đạt được những bước tiến ấn tượng trong cuộc sống, có thể khiến người khác cảm thấy ngưỡng mộ, Thời điểm này, hãy nhớ luôn giữ cho mình một tinh thần tích cực, rồi giàu sức sống, bên cạnh đó luôn độc lập, tự tin trong mọi tình huống. Bạn không cần thiết phải dựa dẫm vào ai để đạt được thành công. Bạn có biết mình là con giáp đổi vận nửa cuối năm 2021? Trên phương diện tình cảm thì rất tiếc, bạn lại không được may mắn như vậy. Những cặp vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, tranh cãi với nhau. Nếu không mau giải quyết những rắc rối ngăn cách đôi bên thì dễ rơi vào cảnh đồng sáng dị mộng những người còn độc thân cũng ít có cơ hội tìm được người như ý. Về cơ bản, dường như bạn đang đề cao cái tôi cá nhân quá mức nên xem thường nhiều người có ý định tiếp cận mình. 2. Tử vi tuổi Sửu. Người tuổi Sửu đón nhận nhiều niềm vui nhưng cũng phải đối diện với không ít áp lực. Tuy nhiên, bạn cũng biết đấy, thử thách và áp lực đặt ra trong cuộc sống sẽ giúp chúng ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh là người tràn trề khí thế, bạn tin tưởng vào chính bản thân mình và cho rằng mình có thể chinh phục được đích đến mà mình đã đặt ra. Thời điểm này, bạn hoàn toàn có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, nhất là với những ai đang theo đuổi con đường công danh. Bạn tạo ấn tượng là con giáp nói ít làm nhiều. Trên phương diện tài lộc, bạn là người biết làm ăn, tính toán, song tháng này, bạn chủ yếu kiếm chắc nhờ các mối làm ăn nhỏ chứ chưa tìm được cơ hội để tìm được những bạn hàng, đối tác lớn. 3. Tử vi tuổi dần dù tuổi dần có được một tinh thần khá tốt, luôn hăng hái, nhiệt tình khi bắt đầu công việc, nhưng sự nhiệt tình ấy không duy trì được lâu, đặc biệt là khi gặp phải khó khăn. Thời điểm này, nhiều người có sự nghiệp chưa vững chắc, dễ gặp phải nhiều thách thức, dễ thay đổi. Bạn cần phải xác định tinh thần vững vàng để vượt lên mọi suy nghĩ chán nản, tiêu cực, có như vậy thì mới mong cải thiện được tình hình. Bạn có phải con giáp cuồng công việc, Người làm ăn kinh doanh thường xuyên thay đổi suy nghĩ, quyết định của mình, thậm chí có người quá nông nổi nên không thích nghe theo lời khuyên của người khác, chỉ làm việc theo suy đoán hoặc cảm tính của mình, dễ dẫn đến việc tiền bạc tiêu tán mà không giải quyết được việc gì. Trước khi lựa chọn đến với ai, bạn cần suy nghĩ kỹ càng xem người ấy có thật lòng với mình không, hay chỉ là yêu đương phù phiếm. Còn nếu đã có gia đình, bạn cần giữ khoảng cách với mọi người. 4. Tử vi tuổi Mão Tuổi mão gặp được nhiều điều thuận lợi hơn là xui xẻo, mọi mặt trong cuộc sống đều có những bước phát triển khá khả quan. Nếu là người làm công ăn lương, bạn cũng nắm bắt được một vài cơ hội để thể hiện bản thân. Với sự thông minh và tính cách hiền hòa, bạn dễ gây thiện cảm với mọi người xung quanh. Trên phương diện tài lộc, bạn có thể tìm được một vài cơ hội đầu tư có lời. Song trước khi lên kế hoạch hoặc đặt mục tiêu cho mình, bạn cần phải biết đánh giá tình hình và khả năng của bản thân một cách chuẩn xác, nếu không dễ đưa ra những kế hoạch thiếu tính thực tế. Người đã có gia đình có thể nhận được tin vui, giúp tình cảm vợ chồng thêm phần gắn kết. Nhưng trên thực tế, do tác động của ngũ hành tương khắc, đôi bên vẫn không tránh khỏi va chạm nhỏ. 5. Tử vi tuổi thìn Tháng 7 đem lại nhiều điều tốt đẹp đối với người tuổi thìn, song những may mắn ấy không tự nhiên mà có, mà là do sự cố gắng, kiên trì không mệt mỏi của bản mệnh. Trong sự nghiệp, Nguyệt lệnh lâm thai cho thấy bản mệnh là người nuôi cho mình những tham vọng cao xa, nếu biết cố gắng không ngừng thì sẽ đạt được điều đó. Trên phương diện tài lộc, bạn không nên chủ quan, lơ là, bởi nếu vậy thì bạn rất dễ rơi vào cái bẫy của kẻ xấu. Hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định, Tuy nhiên, âm sát cho thấy bạn cũng không thể lơ là trong bất cứ công việc nào, khi đưa ra bất cứ quyết định nào, nếu không dễ bị vướng vào trò lừa đảo của những kẻ xấu bụng. Xem thêm, cách đối phó với kẻ tiểu nhân. 6. Tử vi tuổi tỵ Phải nói rằng, tháng 7 này là một tháng cực kỳ may mắn đối với người tuổi tỵ. Trên cơ bản, mọi điều bạn mong muốn và mọi cái đích bạn tự đặt ra đều có thể được hoàn thành một cách xuất sắc, Tiền bạc bạn kiếm được không phải là nhờ may mắn, mà là nhờ công sức của chính mình, cũng vì vậy mà khi cầm được đồng tiền trong tay, bạn sẽ càng cảm thấy vui sướng và yên tâm, bạn làm giàu một cách vô cùng bền vững. Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia của mình khá hài hòa. Hai người đã thường xuyên trò chuyện, chia sẻ với nhau hơn, mối quan hệ giữa đôi bên càng thêm gắn bó. Nếu còn độc thân, mối quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn dễ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh. Bạn có thể làm quen được với một vài đối tượng triển vọng thông qua sự giới thiệu của những người thân quen. 7. Tử vi tuổi ngọ Người tuổi ngọ đối diện với một tháng 6 âm lịch có tốt xấu đan xen. Có thể trước đó bạn đang thuận lợi đấy, nhưng khó khăn sẽ bất ngờ ập tới khiến bạn trở tay không kịp. Trên phương diện sự nghiệp hay bất cứ phương diện nào đi chăng nữa, bạn cũng cần phải cố gắng, phấn đấu hết mình, tránh những suy nghĩ bi quan, tiêu cực, Bên cạnh đó, bạn cũng không được phép lơ là, chủ quan, cho dù mọi việc tiến triển thuận lợi đến đâu đi chăng nữa. Trên phương diện tài lộc, thực chất là bạn sẽ gặp khá nhiều điều may mắn. Nếu cố gắng hết sức trong chuyện làm ăn thì dù vướng phải nhiều khúc mắc, có thể bạn vẫn sẽ tìm được hướng đi cho mình, thu về một khoản lợi nhuận khá. Trên phương diện tình cảm, bạn là một người vô cùng đào hoa. Sự nhạy bén trong cảm xúc và sự chín chắn, trưởng thành khiến bạn dễ thu hút được ánh mắt của người khác giới. 8. Tử vi tuổi mùi Dự báo tháng 7 này là một tháng nhiều khó khăn đối với người tuổi mùi. Bạn gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp và tình cảm. Tử vi cũng không thấy nhiều dấu hiệu phát triển trong lĩnh vực tài lộc. Tháng này là một tháng khá bình ổn đối với bạn. Dù bạn khó có thể tìm được cơ hội ăn nên làm ra, nhưng ít ra thì bạn sẽ không tốn tiền một cách vô ích. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh và nửa kia dễ xảy ra chuyện mâu thuẫn, cái cọ khiến cho gia đình căng thẳng, không ai được vui. Vì vậy, bạn cần nhớ một điều nhịn là chín điều lành, không nên nóng nảy, giận dữ làm nửa kia tổn thương. Trong lĩnh vực sự nghiệp, do tác động của thiên quan cũng như nguyệt lệnh lâm mộ, bản mệnh khó đạt được bước thăng tiến trong công việc. 9. Tử vi tuổi thân Đây là một tháng khá bình lặng đối với người tuổi thân, Bản mệnh dễ thỏa mãn với những gì mình đã đạt được trước đó nên thường không có chí tiến thủ, thường dậm chân tại chỗ, thiếu quyết đoán trong những thời điểm cần thiết. Trong sự nghiệp, bạn khó đạt được bước tiến triển vượt bậc, dù suy nghĩ có thông minh, tỉnh táo nhưng khó tìm được thời điểm để khẳng định bản thân. Bạn cần thời gian để chấn chỉnh lại tinh thần làm việc của mình. Tuy nhiên, chuyện tình cảm lại có thể coi là một điểm sáng trong tháng này của người tuổi thân. Đào hoa nở rộ giúp bạn có cơ hội làm quen với nhiều người mới, mở ra những cơ hội xây dựng mối quan hệ triển vọng. Nếu còn độc thân, bạn nên cởi mở hơn với mọi người, khả năng ăn nói sắc sảo, linh hoạt dễ khiến bạn chinh phục được người khác, ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên. Người đã lập gia đình chỉ nên tận dụng lợi thế của mình trong công việc và chú ý giữ khoảng cách với người khác giới, nếu không dễ gặp đào hoa dữ, gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. 10. Tử vi tuổi dậu Người tuổi dậu trải qua một tháng 7 khá ảm đạm, chủ yếu vì bản mệnh gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe và tinh thần. Những suy nghĩ lo âu, tiêu cực khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, không muốn cố gắng mà chỉ muốn an phận. Trên phương diện sự nghiệp, bạn thường rơi vào tình trạng khá lười biếng, thiếu kiên nhẫn, nhất là khi bắt tay vào những công việc khó giải quyết. Chính vì vậy mà bạn khó nắm bắt được cơ hội phát triển, gần như không có cơ hội thăng chức, tăng lương. Vận trình tài lộc của bản mệnh cũng không có nhiều điểm sáng, bạn không ở vào tư thế sẵn sàng để nắm bắt cơ hội, vì vậy mà việc làm ăn dù có tiến triển hay không thì cũng không đem lại nhiều ích lợi. Chuyện tình cảm là điểm sáng trong tháng này đối với người tuổi dậu. Nếu còn độc thân, bạn có cơ hội làm quen với nhiều người mới, mở rộng mối quan hệ, có người quan tâm, chăm sóc mình. 11. Tử vi tuổi Tuất Tháng này báo hiệu là một tháng khá vất vả đối với người tuổi Tuất. Bạn gặp phải nhiều vấn đề khó xử lý trong cuộc sống, đặc biệt là trên hai phương diện sự nghiệp và tình cảm. Tương phá cho thấy bạn sẽ phải đối diện với nhiều vấn đề trong các mối quan hệ xã giao, ví dụ như bị kẻ tiểu nhân hãm hại, anh em, đồng nghiệp lục đục, thậm chí trong tình huống xấu nhất, bạn còn bị người tưởng chừng thân thiết phản bội. Trên phương diện tài lộc, bạn cũng khó có cơ hội làm giàu trong thời điểm này, vì vậy, các tốt nhất là bạn hãy bình tĩnh chờ đợi một thời cơ thích hợp, không nên quá vội vã nắm bắt cơ hội hoặc mù quáng nghe theo lời rủ dê, lôi kéo của bất cứ ai, còn trong chuyện tình cảm, bạn và người ấy cần trò chuyện nhiều hơn để thêm phần gắn kết, chứ nên đối xử với nhau quá lạnh lùng, chỉ quan tâm đến công việc của cá nhân mình. 12. Tử vi tuổi hợi Người tuổi hợi chào đón tháng 7 với rất nhiều điều may mắn. Có thể nói rằng những kế hoạch bạn đặt ra từ trước đó đều đạt được bước phát triển ấn tượng, khiến mọi người xung quanh đều phải trầm trồ thán phục. Trong sự nghiệp, nhờ có tính cách chính trực, mạnh mẽ, dám thử sức, không sợ khó khăn, vất vả mà bạn sẽ đạt được thành quả xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra. Người làm ăn kinh doanh cũng có cơ hội nắm bắt được một vài cơ hội triển vọng trong thời điểm này. Chỉ cần quyết tâm là bạn có thể thu về cho bản thân và gia đình một khoản kha kha đấy. Nhờ có cát tinh trợ mệnh, bạn có cơ hội gặp được quý nhân hoặc những người đồng chí hướng, giúp mọi việc đã suôn sẻ lại càng trở nên suôn sẻ hơn.